Các bạn ơi, các bạn ơi, Mini World sắp tới sẽ có một cái event mừng ngày sinh nhật 4 tuổi của Mini World đó mấy bạn ơi. Và trong cái event này á sẽ có những cái phần quà cực kỳ hấp dẫn dành cho những bạn fan của Mini World luôn nha. Đó chính là trong cái event này các bạn có thể nhận được những cái mảnh skin mới của Mini World hoặc có thể nhận được cả ba lô hình con báo cực kỳ cute luôn nè. Đó, thì cái event này sẽ chơi thế nào đây? Mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách tham gia nha. Thì đầu tiên các bạn hãy đăng nhập vào trong cái trang web này, mình sẽ đăng nhập vào nha mình đã đăng nhập thành công rồi nè sau đó các bạn hãy kéo xuống bên dưới các bạn sẽ thấy ở bên dưới đây có một cái phần gọi là câu hỏi nữa các bạn các bạn chỉ cần bấm vào phần bắt đầu thì nó sẽ cho các bạn một số những câu hỏi và nhiệm vụ các bạn là hãy trả lời những câu hỏi này nha đầu tiên nè vì sao báo tuyết lại ngậm đuôi của mình ờ vì sao ta uhm, vì nó nghịch nha ok mình sẽ chọn là nghịch thôi nè đó chính xác rồi mình đã trả lời được một câu rồi nè Ôi trời ơi bạn ơi Mình trả lời từ nãy giờ mà mình trả lời đúng có một câu à Trời ơi xui thiệt chứ Thôi không sao cả, nói chung là mình vẫn trả lời đúng một câu Thì lên trên đây, mình đã nhận được một trái tim này nè Đó, mình sẽ quyên góp nó nha Bấm vào chữ quyên góp nè Thì mình sẽ tích lũy được hai trái tim thì hai trái tim này á quá ít cho nên là mình sẽ không thể nào nhận được mấy cái skin này đâu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 được một triệu subscribe đó bạn Nhớ là đăng ký hộ cho mình nha bạn Để mình kiếm được một cái nút vàng đem về cho Hello Team nha À, thì hôm nay để ăn mừng gọi là gần đạt được một triệu subscribe Mình sẽ qua bên nhà của mèo Simmy để mình uống trà sữa bạn ơi. Trời ơi, dạo gần đây à, nghe nói Simmy bán bán trà sữa đắt hàng lắm, qua uống trà sữa coi. À nhầm nhầm. À, ủa gì vậy? Ủa gì vậy? À, như mình mới nghe ai la thì phải. Ủa gì vậy? Ủa gì vậy? Cái gì vậy? Ôi trời trời cái chuyện gì ta? Ủa vậy đây có chuyện gì xảy ra mà anh la ông sao vậy? Trời ơi, em nhìn xem màn đi kìa Nguyên một con ma đầu dài, tóc dài Trời ơi, nó thè cái lưới ra, nó phần chân luôn á Trời ơi, nó cắn đầu người Trời ơi cái gì mà anh anh sợ vậy trời Anh đang coi phim ma hay gì sợ dữ vậy Thời buổi nào còn coi phim ma Coi phim ma giờ thành nhà quê á Thời buổi giờ người ta phải coi SCP SCP hả? Ôi trời. Đúng rồi. À SCP à em biết em biết hình như là lúc trước em cũng có coi SCP luôn nè. Nhưng mà có gì đâu mà anh làm gì anh sợ dữ vậy? Trời ơi SCP này á nó thò đầu ra nó cắn người ra xong có con này còn bò dưới đất nè, có con chui lên từ toilet nè, có con chui ra trong tủ lạnh là ghê lắm em em hôm nào em thử coi thử xem xem em có sợ scp không em sợ sợ mình đặt trời ơi là trời xem mấy cái scp này làm sao mà đã được anh phải em, xem em em em gặp scp kiểu gì em chả la rồi kiểu gì em chả sợ em phải trời ơi anh nói hay quá em mà sợ vậy bây giờ anh dám thi đấu với em không bây giờ em với anh sẽ cùng nhau đi đến trung tâm của scp để gặp scp ngoài đời thật luôn để coi coi đứa nào sợ hơn đứa nào à, à, à, không đi đâu không đi đâu scp nha nó mà gặp người lo ăn thịt người ghê lắm ôi ôi dạ ôi dịch sợ dịch sợ dịch sợ sợ rồi. gì đâu mà sợ chị, trời chị, chỉ là người ta an toàn thôi giờ người ta dịch bệnh ai người ta đi coi nữa trời trời ơi lớn rồi còn sợ scb rồi thôi em đi coi mình cái đồ nhát gan bây giờ làm kèo đi đi làm kèo đi thằng nào sợ trước thằng này mất 10.000 kim cương cho em chơi luôn hàng nào sợ mất 10 nghìn kim cương rồi đi luôn đi mặt trời ờ à, trời các bạn ơi sáng nay mình tính đi uống trà sữa ai về đâu dịch gạ kèo mình đi gặp scb các bạn ơi rồi chơi luôn hôm nay mình dẫn anh dịch đi đến trung tâm xem scb nha các bạn để xem coi mình với anh dịch ai là người phải bỏ cuộc vì sợ đầu tiên nha ôi anh dịch bảo đảm sợ chắc rồi người về đâu lớn nhát ghen <laughs> ok đi hả bạn ơi One hour later Ok bạn ơi, thì bây giờ mình đã dẫn anh Mr. Dịch cùng với mình đi đến gọi là trung tâm SCP rồi đó bạn ơi Thì đây xin giới thiệu các bạn, sau lưng mình chính là một cái trung tâm SCP mà đang cất giữ khoảng gọi là mười mấy con SCP các bạn ơi Đây chỉ là một cái trung tâm nhỏ thôi, còn trung tâm lớn á, thì nó còn cất giữ những con SCP nguy hiểm hơn nữa cơ Đó, bởi vì mình biết là anh Dịch nhát gan lắm cho nên là mình đưa anh Dịch đi đến cái chỗ này á Chỗ này chỉ là chỗ nhỏ, chỗ bình thường thôi, chứ chỗ mà lớn quá anh Dịch chắc tè ra quần luôn á bạn ơi Ôi, ôi trời ơi, Dịch sợ quá, Dịch ấp mặt chưa tường luôn à? rồi hả <laughs> gì đâu trời ơi đây người ta đang gọi là hít thở để lấy tinh thần rồi mấy cái scp bình dương rồi không sợ nữa scp trong này họ rồi ok scp bình dương này giờ em nói anh nghe là trước khi vào trong đó thì em cần phải đưa cho anh bộ giáp này để anh mặc vào anh phải có giáp anh mặc vào thì anh mới gọi là có sức khỏe anh mới gọi là chống chọi lại được mấy con scp hiểu không ở có rồi hả ở có rồi thôi khỏi khỏi đưa nữa trời, trời ơi bạn tưởng mình là ai mình cũng có đồ chứ bạn trời ơi cuộc chơi này là cuộc chơi 10.000 kim cương công bằng công bằng ok vô vô luôn Xin giới thiệu dịch, đây chính là những anh bác sĩ ở trong uh, gọi là cái trung tâm SCB này Rồi dịch ơi, đi qua đây em chỉ cho anh coi SCB nè, qua đây qua đây, qua đây Phong ơi, Phong, Phong, Phong, anh phát hiện ra trong này có một hot boy Hot boy đâu, hot boy đâu Đây là ba cô đang xin chữ ký một hot boy Trời ơi, tào lao mấy ông hot boy trong ờ, trong cái bệnh viện ờ, SCB này làm sao mà đẹp trai bằng em được Thì đây, xin giới thiệu anh SCB đầu tiên chính là SCP-999 Đó, là một con SCB gọi là slam màu vàng, cục slam màu vàng, dịch biết không đó chị lam màu vàng hả à? đúng em rồi nhưng mà nhưng mà nó bị nhốt rồi mà đâu có thấy đi trong chuồng đâu đây để em cho anh vô coi nè từ từ để em xíu lắp cái ờ, chìa khóa vô nè bởi vì mấy con này nguy hiểm lắm cho nên phải có chìa khóa rồi vô nè ồ vô đây vô đây vô đây dịch vô đây nè đâu? xin giới thiệu anh đây chính là SCP cục slam màu vàng có SCP này có con SCP cực kỳ dễ thương luôn Và khi mà mọi người chúng ta Con người chúng ta mà buồn á Thì có SCP này nó nó nó, nó sẽ kiểu gọi là nó, nó nó sẽ kiểu giống như là nó, nó, nó diễn hài anh Nó diễn hài nó, nó làm mấy cái trò hề á cho mình coi để mình vui anh hiểu không Đó Ồ con này nhìn nó đẹp à Mà mà mà mình nhìn nó hiền hiền thì có SCP này thuộc dạng lành đúng không Đúng rồi con này thuộc dạng cực kỳ gọi là hiền lành luôn Không hề nguy hiểm chút nào hết Ồ nhìn mặt cưng quá nhìn mặt cưng quá trời nhìn y hệt cái trứng gà mà em em hay ăn dịch em thèm bỏ vô cái chảo ốp la nó đi thăm con khác đi trời ơi ok đây rồi ăn của nó rồi rồi tí nữa chắc em em trong phòng xíu nữa chắc em ăn thịt nó luôn á ok qua đây qua đây ok rồi scb tiếp theo sẽ là scb nguy hiểm nha dịch đây xin hiểu anh scb tiếp theo là scb tào lao scb này người ta là tượng cổ người ta đâu cần mặc đồ đâu scb này là scb 173 đó thì con scb này nè là một con scb gọi là cực kỳ nguy hiểm nha anh có nghĩa là khi mà anh nhìn thẳng vào nó đó thì nó sẽ đứng yên một chỗ còn khi mà anh quay mặt đi chỗ khác thì nó sẽ ngay lập tức dịch chuyển lại chỗ anh và bẻ cổ anh luôn ôi ôi không trời ơi nó dịch chuyển kìa thấy không Ôi ơi, đừng nhìn nó nữa, anh anh ghê lắm, mình ngắm ở ngoài này được Đây, em cho anh xem nè, đây Khi mà nhìn nó đúng không, thì nó sẽ đứng im Ui, nó bẻ cổ em mày nè ôi em mất máu quá trời luôn ôi chạy chạy chạy thôi chạy chạy chạy chạy chạy chạy con này ghê quá con này gớm quá con này nó nó nó đòi đòi đòi đòi bóc cổ mình về thôi thôi ôi nguy hiểm quá nguy hiểm quá nguy hiểm quá chạy chạy chạy trời nguy hiểm quá bạn ơi à, ôi ôi rồi tao nhớ tên mày rồi mày chết rồi mình mình mới vô mình mới vô cái phòng của nó xíu thôi mà nó bẻ mình nó bẻ cổ mình mất hết nửa ống máu luôn bạn ơi rơi vãi ok rồi hả sao anh bên này có con scp thò lò nè con này người ta gọi là SCP-250 Là một con SCP khủng long nhưng mà nó chỉ là bộ xương ha Nhưng mà con này nó cực kỳ nguy hiểm luôn cho nên mình không nên à, xem nó trước đâu Mình xem con con con khác đi Ok đi em qua đây Ồ con nào mà scp này scp mà nó hung dữ nhiều hơn scp hiền ha đúng rồi scp thường thường tàn là nhiều những con hung dữ không à hiền thì ít lắm ok hồi nãy là em cho anh con một con hiền rồi đúng không rồi một con dữ bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục coi thêm một con hiền nữa qua đây qua đây em sẽ cho anh con một con scp cực kỳ hiền luôn thì scp này là một con scp có dạng hình cục kẹo anh ơi đây qua đây qua đây đây vô đây ủa scp tưởng nó là con vật chứ sao lại là đồ vật được hả được mà scp là từ con vật đến gọi là đồ vật luôn nó có thể là scp hết Nghe không? Ồ, vậy là anh biết rồi, kiểu gì cũng có một cái SCP là giấy chủ đích <laughs> tào lao tào lao scb làm gì có scb giấy giấy giấy chịu đích ờ quay vô đây vô coi nè vô cái trao để làm gì cho mình mình có ăn nó không được chứ anh chỉ cần lít chuột phải vào nó thì anh sẽ lấy được kẹo đó lấy nè lấy nè hello em kẹo cho anh mờ lem mờ lem cái lấy hết kẹo của em nó luôn rồi ăn nè ăn ăn ăn, cái này ăn, được, đúng không ó hồi máu này thấy không ăn nè hồi máu này thấy không cái này là giúp gì đây cái này hồi máu này cái này cái này có có tác dụng quá hả đúng rồi cái kẹo này là khi mình ăn vào á là mình sẽ gọi là hồi phục được sức khỏe và cái cái này á đặc biệt hơn chỗ á là anh lấy bao nhiêu cũng không bao giờ hết hết đó cái không con scp này từng xuất hiện ở trong chuyện cổ việt nam á nó chính là niêu cơm thạch săn cover à, tào lao niêu cơm của thạch xanh là khác niêu cơm thạch xanh là ra cơm còn cái này là nó, nó ra kẹo anh hiểu không đó mấy bạn fan thấy scp gọi là tự tạo ra ra kẹo có hay không chắc chắn có nhiều bạn sẽ rất là thích con scb này luôn bởi vì lúc nào cũng sẽ có kẹo để ăn trời ơi khỏi cần phải đi mua à. phong ơi phong ơi phong ơi gì anh ngoài này cũng có scb nhìn cái quá nè à, tránh tránh tránh ra em xem tránh ra em xem ôi scb này Ôi anh ơi SCP này thuộc dạng là cực kỳ nguy hiểm á nha Anh biết lý do là sao không Em kể anh nghe nha Bởi vì á con SCP này chính là SCP-096 Là một loại SCP mà nó cực kỳ xấu xí luôn Nó gầy gò ốm yếu y như là Siro vậy đó Và khi mà chúng ta nhìn vào nó Thì mặc dù nha Nó nó nhìn nó xấu xí vậy thôi Nhưng mà lòng tự trọng nó cao lắm anh Chúng ta không nhìn thấy nó thì không sao nha Chứ chúng ta mà nhìn thấy nó Thì nó nó sẽ cực kỳ gọi là sao ta tức giận luôn Anh biết sao không? vì sao vậy nó ghen tị bởi vì mình đẹp trai nó hả đúng rồi bởi vì con này nó nó xấu trai quá mà anh nhìn này không nhìn cái mặt của nó đi xấu ơi là xấu mà cái người của nó thì ốm nhôm nhách y như là là Ê, ờ, gọi là ờ, mấy thằng điện em em em mở đi anh anh anh join coi nó coi đúng rồi nhưng mà anh anh anh nhớ nha nhìn nó xong mà chạy ra ngoài liền nha không thôi là nó bóp cổ anh nó giết anh luôn á con này nó nhanh lắm con này à nhưng mà nó bị nhốt kỹ kỹ lắm rồi phong ơi thì đúng rồi nó phải bị nhốt vào trong đây chứ chứ nó mà ở ngoài mình thấy nó là nó bóp cổ mình sao đây bây giờ à, em ở cửa cho anh chui vô nha vô đi dịch chạy đi em nè chạy đi dịch chạy đi chạy chạy chạy trời ơi ơi trời trời nó ngồi nó ngồi ngoài ngoài cửa kìa nó ngồi ngoài cửa kìa mất dạy mất dạy dạy ngoài cửa rồi thằng nào làm ta giờ sao ra ngoài để dịch nó ngồi dứt ngoài luôn. cửa kìa dứt luôn dứt đâu dứt mày mày mày mày luôn mày mày mày mày mày mày mày mày mày mày mày mày dám ngồi ngoài cửa hả ngồi ngoài cửa không cho tao đi hả mày cái đít mình à quay mặt mày mày ngon quay mặt mày đây cái cái ui nó khóc kìa nó khóc kìa anh ôi anh biết sao không mỗi khi mà nó nó ủa con này nó mạnh quá à Rồi em sẽ giới thiệu anh con SCP cuối cùng hôm nay nha Đó chính là SCP à, cá sấu khổng lồ cực kỳ nguy hiểm Cá sấu khổng lồ nghe ghê Đúng rồi, giờ đây, giờ đây em cho anh xem nè Bây giờ chuồng hả? anh đi xuống dưới đó đây em sẽ cho anh xem Đâu? Ok đây Làm ba con cá sấu này em sợ gì thả trời ơi, anh mình chưa chưa gì cá sấu cực Cái gì rồi đây em sẽ thả con cá sấu cho anh xem nha Thả ra rồi con cá Rồi đó Rồi to quá trời ơi con cá sấu siêu to khổng lồ ôi nó chạy ra ngoài nè ôi khoan khoan mình mình phải lấy cái gì đó mình lắp lại ơi ô à con cá sấu này nó không cắn em anh ơi cá sấu này nó không cắn em <laughs> ủa sao nó cắn à. em có lẽ có lẽ là con này là là thú cưng của em rồi xong nó cắn chết dịch luôn rồi à, thú cưng ơi qua đây qua đây em qua đây à con này thú cưng của em đi nuôi cái gì không nuôi nuôi con cá sấu khủng khủng khủng khổng lồ đấy trời ơi em thích hàng lạ mà em nuôi cá sấu luôn, dịch thấy em ghê không? Ở con này nó không cắn ờ, ờ. em, nó chỉ cắn mình, thôi. Đừng đừng đừng đừng mẹ mẹ mình coi từ đường xa mình lại gần nó cạp mình chết. Cắn con nó, chết. Nó nó nó nó lòi, lòi xương ở, ở, ở hông đó kìa. Đúng rồi, con này là scb bị lòi xương mà nè, máu me không mà Con này ờ, thuộc dạng gọi là nguy hiểm luôn nha, không phải bình thường đâu nha Thôi, Thôi được rồi. chơi với nói đâu, em đừng sang đâu, qua đây luôn cầm chim Qua đây đi, thắng dịch đi con <laughs> ờ vậy là dịch sợ rồi nha <laughs> vậy là em chiến thắng rồi nha dịch ok bạn ơi đâu, đâu, à, à, chạy chạy chạy chạy dám mắng <laughs> em hả được rồi dịch dám bắn em hả dịch đâu rồi em thả ra cho nó cắn dịch nè ê bảo nha không được bắn em không được bắn em nha ra ra đây ra đây anh ra đây em chỉ với anh coi này nè ra đây không không không không không, không coi không coi không coi gì hết không coi gì hết hây hây kỹ năng bắn tường của siro official hây khủng long chịu thôi oh, Phong Cận đã biến thành SCP rồi các bạn ơi <laughs> Phong Cận chỉ là một con SCP Đúng rồi, em chính là SCP cá sấu đây ừ. Để em ăn thịt anh, đứng lại, xuống đây Xuống đây cho em ăn thịt, em em ăn thịt anh cái anh Rồi em bắt được anh Xuống đây, xuống đây anh ơi ngon vô solo nào vô solo, solo đã solo cắn solo, dịch solo, cắn dịch scp cắn dịch cắn này cắn cắn scp cắn này cắn cái chân leo luôn nè cắn nè bắt cua nè à.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 s s scb hình hình con vịt hãy chào mọi người đi hey scb một chín chín chào mọi người ok chết đi <laughs>